<laughs> Cuối cùng thì ta cũng đã luyện thành công quả trứng ma sói này rồi Tứ trụ, các ngươi sẽ phải trả giá <laughs> Ta sẽ cho các ngươi thấy được sức mạnh của ta Ôi, trời đã dần sáng rồi Trời là trời Hôm nay sao trời đẹp quá vậy ta Làng hero team đúng thật là quá đẹp luôn các bạn ơi Hay hôm nay nè phong quyết định phong đã dậy sớm mấy bạn ơi để hôm nay phong đi tập thể dục nè <laughs> mấy bạn cũng phải là nhớ là hãy tập thể dục thật là nhiều để khỏe mạnh giống như phong nha ok chúng ta cùng nhau tập thể dục nhớ bạn một hai ba What Cái, cái, cái gì vậy? Cái gì vậy? Anh dịch Anh dịch à, Gì? cái gì mà anh đứng trên nóc nhà của em vậy ờ anh đang test siêu năng lực mới nhìn anh à thịt khói thịt lửa nè trông ghê không ghê không trời ơi là trời dịch ơi là dịch anh làm như vậy là toan nóc nhà em rồi cái nóc nhà em có chút ép à mà dịch biến thành siêu to khổng lồ rồi dịch dậm dậm như vậy rồi bởi nhà em sao xuống đây xuống đây ờ bậy chỗ nào đây này anh cái búa này anh nện vô cho nó là hết quay quay quay quay vậy nha cái búa của anh to vậy mà anh đập vô nhà em cái là bởi đôi cái nhà em ra luôn á xuống đây nhanh lên coi nhanh lên ha Ui, cha Trời anh ơi giới thiệu với em Từ nay anh sẽ từ bỏ hình ảnh của một pháp sư yêu đuối Anh đã gọi là sắm sửa cho mình một bộ y phục mới Một vũ khí mới khi cho anh trở nên mạnh mẽ Trời nhìn anh mạnh mẽ Em không biết anh có mạnh mẽ hay không mà em thấy anh mạnh mẽ lắm rồi đó Đây chị thôi anh làm ơn anh biến là nhỏ bình thường giùm em cái Ôi trời trời trời trời Ai, Dịch ơi là dịch anh làm cái gì vậy Wow Sao hôm nay đồ của dịch mặc nhìn đẹp quá vậy uh, Trời ơi đã nói là từ nay anh lá mạnh mẽ mà à, Giờ anh không làm pháp sư đứng đằng sau chọc chọc chọc nữa Mà huấn nhộ là anh lao lên là Anh tăng cơn cầm cái búa anh đập vô cái đầu nó cái Ê, từ từ anh từ từ anh coi chừng anh vô búa chúng em cái là em chết thay con con quái vật luôn bây giờ ơi trời ơi dịch hôm nay sắm bộ giáp bằng vàng đẹp quá nha ủa, ủa rồi còn cái gì cây búa gì mà to đùng vậy anh giới thiệu với em đây chính là chiếc búa làm bằng vàng chín con bốn alo à, chín ba bốn con chín Trời ơi, ghê vậy đâu đâu cho em em mượn xíu được không? Em mượn xíu được không? Ờ, à, trời công trời ơi, cái búa to vậy. Búa à, mới mới à, mới búa ở bên bên bên vai Nặng quá, nặng quá, nặng quá. Trời ơi, cầm có xíu mà muốn gãy tay luôn mày ơi. Trời trời trời. Trời cây búa này hình như là chỉ có một mình dịch mới cầm được thôi đúng không? Đúng rồi, cây búa này em biết cây búa của Thor ở trong Marvel à em biết em biết ủa cây búa này nó cũng giống cây búa của thor hả cây búa này được sản xuất cùng một series cùng mã hàng với cả cây búa của thor luôn wow trời ơi xịn sò con bò vậy anh wow trời ơi các bạn ơi dịch hôm nay sắm được bộ vũ khí quá đẹp luôn bạn ơi bộ giáp cũng đẹp nữa ủa gì kìa ôi rô rô rô kìa rô ơi rô qua đây chơi qua đây chơi à, ơi trời đang định đi kiếm em với dịch được anh muốn khoe cái này đẹp lắm xịn sò lắm khỏe gì thịnh khỏe khỏe gì đâu đâu cái gì đâu cho em coi coi nha đó anh anh anh anh anh vừa đi săn được cái này rồi à ui trời Trời cái cái gì mà nhìn nó ghê quá vậy Nó còn thở thở nữa kìa Cái này là gì vậy anh Cái này á Cái hôm trước á Anh vô hang sói Anh anh giết mấy con ma sói á Anh lấy được cái trứng của tụi nó rồi Thấy đẹp không Anh định về chiên ốp la Trời ơi quá tệ Quá tệ Anh mới nghe tin ma sói đẻ trứng luôn <laughs> Ừ Mà mà cái quả trứng này nhìn nó ghê quá Dịch ơi dịch coi kìa Cái quả trứng gì đâu Mà lần đầu tiên em nhìn thấy một quả trứng màu đỏ nè Mà nó còn có thêm mấy cái mắt mắt gì Mà nó cứ nổi nổi trên cái quả trứng rồi Nó còn thở hổn hển hổn hển Nhìn ghê quá Thôi về rồi anh anh làm ơn anh đem về giùm em đi dành gớm quá ủa cái quả trứng này rốt cục rồi mà kiếm về làm chi vậy ủa anh kiếm quả trứng này làm gì vậy em định offline cho mười ăn trúng em định offline cho mười ăn trúng thôi bỏ đi anh bỏ đi anh quả trứng này nhìn thấy ghê mồ em không dám ăn đâu anh đem về anh ăn mình anh đi Ủa trời trời vậy là hai đứa mà? không ăn không ăn đem về đi gớm mấy mồ rồi đừng hối hận nha không ăn thôi Tao đem về người ta trưng trời Rồi anh đem về anh đem về anh ăn mình anh đi trời ơi bạn ơi thấy ghê quá mình không hiểu sao mà ông rô ông kiếm được cái quả trứng gì đâu mình nhìn thấy gớm thấy một ai mà dám ăn vậy đây anh em hỏi thiệt nha anh có dám ăn quả trứng đâu trời ơi có khùng đâu mà ăn trời quả trứng nó trời là nhìn trông nó phập phồng phập phồng nè rồi con mắt anh nè ăn vô rồi dính thì dung kháng rồi xong dính ừ. thì hiv sao chơi ôi ăn vô cái lỡ bị bệnh hay gì nữa là chết luôn á trời ơi, bạn ơi các bạn nên nhớ nha mấy bạn đừng bắt trước rô nha không nên gọi là thấy cái gì cũng ăn nha bạn cái gì còn à, trên đời này có nhiều cái nó độc hại lắm cho nên là hãy ăn những cái gì mà chúng ta biết được rằng là nó an toàn chứ không phải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 À mà quên nữa, đúng rồi, hôm nay mình có cái này muốn khoe cho bạn nữa bạn ơi <laughs> Hồi nãy bạn thấy cái vũ khí của dịch cây búa nhìn đẹp không? Nhưng mà vũ khí đó chưa là gì đâu nha Mình sẽ dẫn mấy bạn vô căn cứ bí mật của mình Mình có một cái vũ khí này còn xịn hơn cây búa của dịch nữa Đây đây mình cho bạn xem nha Đây, đây là căn cứ bí mật của mình nằm ở trong toilet các bạn ơi đó bạn sẽ <laughs> nghĩ rằng là tự nhiên căn cứ bí mật kìa bỏ trong toilet đúng không nhưng mà không phải đâu bạn hãy xem đây bước vô toilet chúng ta sẽ cần phải nhập mật khẩu là bấm vô toilet nè bấm tít tít tít tít nhập mật khẩu nè xong nó sẽ mở cửa ra đó rồi mà chui xuống đây Ê. bên dưới toilet chính là một căn phòng gọi là nghiên cứu của mình bạn ơi bạn coi thấy không bọn mình đang nghiên cứu chế tạo robot các kiểu luôn này nhìn xịn sò chưa Ê, ok và đây là dạng pc của mình à quên nữa còn đây là vũ khí mình đang tính nói với các bạn nè đây đây đây mình sẽ lấy ra cho các bạn coi nha đó đó đó đó đó mấy bạn thấy cái gì trên tay mình không đây chính là cây rìu của mình đó bạn ơi nhìn ghê chưa nhìn bự chưa trời ơi cây rìu này ha mà gặp quái vật mình chỉ cần chém nó cái thôi là bởi cái đầu ra đôi luôn đó bạn ơi xịn chưa cây búa cái cây búa của dịch thì làm sao mà đẹp bằng cây rìu của mình được đúng không <laughs> ok thôi bây giờ mình phải làm việc đây Sao người mình nóng quá vậy ta Ăn có quả trứng thôi mà sao nóng quá vậy à, Khó chịu quá à, Khó chịu quá trời ơi mấy bạn ơi Mấy bạn coi thanh máu của mình kìa mấy bạn ơi Mình còn có 8 máu à Hồi nãy mình cầm cây rìu mình quơ quơ quơ lại Xong mình chém nhầm vô cái đầu mình Thế là bây giờ mình bị mất máu quá trời luôn Trời là trời Mình mình mình phải qua bên đây mình nhờ sim gọi là hồi máu cho mình được Sim ơi Sim phù thủy ừ. Sim tôi với tôi sắp chết rồi tôi còn có 8 máu à trời ơi trời bà làm ơn bà làm ơn bà hồi máu cho tôi đi bà là phù thủy mà giúp giúp tôi với à, à rồi rồi rồi trời ơi tưởng gì tôi tưởng chết thiệt rồi chứ gì nè ok Ai... yeah. Ui, <laughs> wow mình hồi lên 100 máu lại rồi bạn ơi trời ơi đảo vậy ôi mà khoan tôi còn đói bụng lắm từ từ cho tôi xin ít cà rốt nha ừ, trời ơi đói bụng quá <laughs> trời ai nhưng mà xem ơi nói thiệt luôn nha trong tim của mình á mà có một phù thủy giống như bà bà hồi máu giùm cho mọi người cái kiểu á với lại bà biết phép thuật á thời luôn tiện ơi là tiện luôn á <laughs> trời ơi không có gì mà trời ơi trời ừ. này ừ. ủa ủa ừ. ủa ủa sim ơi xem bà có mới ờ, nghe cái tiếng gì không ờ. vậy ừ tôi có Ủa cái gì ghê dữ hả? Hình như là tôi mới nghe cái tiếng của con gì đó gừ gừ thì phải Trời ơi trời tối rồi mà không để cho ai ngủ con gì đó gừ gừ nó kêu ta Bây giờ mình phải qua mình hỏi dịch mới được Ai, Trời ơi trời Mình nghĩ rằng là chắc là ông dịch ông ngủ ông ngủ rồi ông ngáy bạn ơi Trời ơi Dịch ai Ủa dịch ngủ à Dịch Dịch đây Dạy Dạy anh ơi Dạy dạ Trời ơi Ê, trời Anh làm cái gì hôm qua tặng Judith nhà người ta vô văn quá vậy <laughs> Cái gì mà vô văn quá Anh ơi là anh Anh có biết không Người ta đang ngủ tối Mà tự nhiên không anh ngủ mà anh ngáy khò khò vậy ai ngủ được hả à. Ờ, trời ơi, hồi nào, ấy hồi nào chơi tính là anh ngủ chắc là nhẹ nhàng là nhìn anh là ngủ là Ủa? Ủa? Đó. Ủa đúng hả? Ngủ gọi là ngủ cực kỳ duyên dáng, cực kỳ thanh lịch kêu anh ngáy có còn nào anh đâu phải tiếng mới đâu. Ủa hồi nãy cái tiếng Ủa vậy là cái tiếng ngáy đó là của ai? Ủa hình như cái đó cũng không phải là tiếng ngáy nữa. Hay là rô ta? Đâu đâu mình mình qua nhà rô xem thử coi. Ủa cái gì trời. Em không biết nữa, mọi người qua đây coi em mới vừa nghe có cái tiếng gì nghe ghê lắm. Ờ Ủa cái gì vậy Thằng Rô nó bị mộng vui sao mình nửa đêm đứng trước đường vậy? Ủa tự nhiên Rô ờ. Rô đứng ngoài sân vậy? Ủa? Ê, gì vậy? anh ơi à, à, à, anh dịch ơi hình như cái tiếng gừ gừ hồi nãy là tiếng của rô hay sao á Ủa, Ủa? bình thường thằng Rô làm nó thanh cao lắm mà tao luôn Ờ, dạ? tự nhiên tự nhiên hôm nay giọng của Rô nghe y như là bị dướng cái gì trong miệng hay sao á nghe ghê quá à. Ủa bị gì vậy đói quá đói coi thử coi trời ơi ổng bị gì vậy trời ơi nguy hiểm quá vậy Ôi, ơi, ơi, trời ơi anh ơi anh ơi không không không nhận gọi là hóa chó sói mà còn là chó sói khổng lồ nữa anh ơi hình như là ổng đang nhìn chúng ta phải không ơi chạy chạy chạy trời ơi tổng tổng tổng bảy sẽ bị quăng lại đây mình chạy ơi sim ở lại sim sim sim ở lại cho chó sói ăn thịt đi để cho bọn tôi chạy sim ơi ôi nó chạy nhanh quá bọn ơi giờ làm sao tôi bọn ơi còn cái quái đó đâu trời ơi à, cứu tôi với ui sao đó chạy đi phong ơi nó gặp nó đít ăn kìa